나도 미처 몰랐죠 솔직한 나의 마음을 좋아하는지 Gì vậy ta? Mở cửa Có muốn kinh doanh nữa không vậy Lên xe có nên mở cửa không ta? tôi là ai không bây giờ nãy mà mở cửa vậy kiếm cái gì đó pha với sô chua cho tôi quý khách vắng bọc của tôi không thể làm vậy ủa có gì đâu mà ông làm được kêu làm thì làm đi anh thật sự không biết tôi là ai à tôi được rồi tôi sẽ thử Moonlight Sonata. Xin mời quý khách. Nghe cũng vừa tai á, không biết có vừa miệng không? Hôm nay cô đến đây có chuyện gì đúng không? Hỏi làm gì? tất cả cũng tại cái ngày chết tiệt đó ủa, ủa xe xe lên đâu à xin lỗi linh nha ba linh cho xuống một xe công tác rồi linh không thích đi xe máy đúng không không không phải nhưng mà ủa có chuyện gì hả Linh không biết ngồi xe chéo như vậy hả? Quốc Anh thấy là con gái ai cũng biết ngồi vậy mà ta Linh cũng là con gái mà à. à không có gì Hay để cô anh bày Linh nha Được Mình về nhá would need you, would need you The world is turning to a fireplace The world is tearing down into the night Oh Lord, come save us now I know you hear the timbre Không lẽ mình thích cái tên gốc này hả? rau anh đâu phải kiểu người mình thích đâu Người gì mà lù khù lợt khờ Kêu cái gì làm cái đó Không biết cái lộn Đâu vui Nhưng mà sao tự nhiên hôm nay Đẹp trai quá vậy Và quốc anh cứ bên cạnh tôi như vậy Mỗi ngày chở tôi đi học rồi lại trở về Quốc Anh lúc nào cũng bảo vệ tôi hết Tại vì Quốc Anh cũng biết là ba tôi không tin tưởng ai khác ngoài Quốc Anh mà Quốc Anh Quốc Anh Anh vợ Quốc Anh dài quá Anh thôi nha dù sao anh cũng lớn tháng hơn em mà à, cũng được kể từ ngày hôm đó chúng tôi không còn gọi nhau bằng tên nữa mà xưng hô là anh em <laughs> à sân khấu chuẩn bị tới đâu rồi anh đang kiểm tra lại lần cuối em yên tâm đi đảm bảo sẽ final trước một tháng đúng như em yêu cầu anh biết bộ sưu tập lần này quan trọng như thế nào mà đúng không tất cả đều là khách mời vip anh biết mà nhưng mà em cũng biết cách làm việc của anh mà đúng không 6 năm rồi mà chúng ta vẫn như vậy Chúng ta vẫn là bạn thân Vẫn là người thân Hai người chúng ta dường như trở thành một Chỉ bên cạnh nhau Làm gì cũng có nhau Thật là tốt Khá giống những người đang yêu nhau Thật ra Mình đã thích Quốc Anh Được 6 năm rồi mà Không biết cái tên gốc đó có biết không nhỉ anh cũng quan tâm mình chăm sóc mình chu đáo giống như là bạn gái mà khó chịu quá có nên nói không ta con xử lý xong rồi ngày mai có thể ghé qua xếp lại lần nữa Vậy không ạ? Ừ, còn gì nữa? À không, anh chỉ gọi để thông báo cho biết tình hình thôi Chiều mai ờ, anh có bận gì không? Chiều mai có hẹn với công ty đối tác Ở đâu? Ở Khang Nam Hàn Quốc á Mấy giờ xong? à, khoảng 10 giờ nhưng về đến Việt Nam chắc trễ nữa. khoảng 3 giờ hả ừ, có thể trễ hơn em muốn làm gì hả vậy anh tới đó đi ừ vậy anh qua đón em nha không cần đâu à, em sẽ tự đi qua đó không được đâu sao mà như vậy được được em cũng có việc ở đó mà ừ, gặp nhau đó nha tài xế sẽ chở tài xế sẽ chở em tới đó anh yên tâm nha Vậy anh ngủ ngon không? Em cũng ngủ ngon rồi Anh đã chỉnh sẵn điều hòa cho em rồi đó Khi ngủ say điều hòa sẽ tự tăng nhiệt độ để không bị cảm lạnh Cảm ơn anh rõ ràng là chăm sóc mình từng chút như vậy mà Quốc Anh có nghĩ gì về mình không ta? Quốc Anh có bao giờ nhớ mình Dù chỉ một chút không ta? Quốc Anh có thích mình chút nào không ta? Quốc Anh có thấy mình thật là xinh đẹp quyến rũ không ta? nếu lỡ mà xui xui cưới nhau thì quốc anh thích con sẽ cưới nào ta tên của con thì tên gì hay ha 번쯤은 물었죠 너도 날 좋아 Anh xin lỗi Hôm nay cuộc họp kéo dài hơn dự định Nên đến trễ Em ăn gì chưa? Rồi Mà em gọi anh ra đây có chuyện gì vậy? Nghiêm trọng lắm hả? Nói anh nghe đi chết cho em không? Em bị sao vậy? Sao tự nhiên nó chết? Em có làm sao không? Đâu có bị gì đâu Ý em là Anh có muốn Bên cạnh em Yêu em tới chết luôn không? anh xin lỗi anh có bạn gái được một tháng rồi anh không dám nói về em vì anh sợ nói ra em sẽ giữ khoảng cách với anh nhưng mà anh ấy em sẽ thích cô ấy đó anh hy vọng là em có thể xem cô ấy như là bà Như tình bạn của anh với em vậy đó Dạ, em chào chị, em là Vi, bạn gái của Quốc Anh Giờ mình đi ăn nha Dạ Em muốn ăn gì? Uhm, em thích ăn sushi Mình ăn sushi nha Không, em bị dưỡng với sushi Anh nhớ em biết ăn sushi mà Hôm nay em dưỡng mình cái khác được không em? Vậy thì mình đi lẩu cũng được anh Em bị dưỡng với lẩu Anh nhớ em thích ăn lẩu mà Hôm nay em dưỡng Vậy thôi, đi ăn dim sum cũng được Ăn pasta đi Vậy mình ăn pasta nha em Anh mới chị lên Hàn một quán ngon lắm á Dạ Thôi sao cũng được ạ à? Cảm ơn anh anh với chị linh là cái gì anh thật sự có thể phân biệt được không anh biết nhưng em với linh đã có thói quen nói từ bé đến lớn rồi không thể vì một chuyện gì đó mà thay đổi ngay được em cũng biết anh và linh và cả hai gia đình có mối quan hệ thân thiết như thế nào mà thậm chí nó đã bắt đầu từ khi hai đứa anh còn nhỏ rồi cho nên là không thể nào mà thay đổi ngay được em hiểu chứ vậy ý anh là em đang xem về mối quan hệ của hai người đúng không không thể một cái chuyện tào lao mà anh thay đổi được thói quen của mình đúng không Tại sao hai người không yêu nhau luôn đi Yến không phải vậy Anh sẽ thay đổi thói quen đó từ từ Em biết là thói quen không thể nào thay đổi trong một hai ngày được mà đúng không Em không cần biết Anh chọn đi Một trong hai Em Hoặc chị Linh Linh chuyện vừa nãy Chuyện này quan trọng lắm Vi bắt được thả trọ Nhưng không biết chọn thế nào cả Anh muốn nghe ý kiến của em nghĩa là anh biết rõ em thích anh đến như thế nào Em cũng vừa mới tỏ tình với anh Anh từ chối mà Nhưng mà rõ ràng anh cũng có thích em Với anh là sao đây Thật sự anh là một người không có bản lĩnh đến như vậy sao Anh muốn em chọn đúng không Em sẽ suy nghĩ thật kỹ Để giúp anh Và giúp em